chào mọi người ở lại tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời xin chào tạm biệt mọi người tôi ra đi lìa xa chân thế xin chào mọi người ở lại bao năm chung bước đường chân giờ này ra đi nhờ lòng từ bi chúa tha lỗi lầm giờ này ra đi nhờ lòng từ bi ngài thương cứu rỗi đường đời đau giờ phút này bên Chúa từng ngày hạnh phúc tràn đầy xin chào mọi người ở lại tôi ra đi vinh viễn cuộc đời xin chào tạm biệt mọi người tôi ra đi lìa xa chân thế xin chào mọi người ở lại bao nhiêu năm chung hướng đường chân cuộc đời mong manh giữa bầu trời xanh xác thân phân hèn thân con yêu đuối một đời gian nan từng ngày gặp bao sóng gió giờ này xa đi lại ngài quên đi biết bao tôi đời cho vào nước trời bên chúa tuyệt vời hạnh phúc đời đời tất trời tịch Chúa Giêsu lấy trái tim cực thật cực tỉnh đức thánh đức bà Maria lạy ông thánh du xe là bản thánh sập đức bà Maria trọn đời đồng trinh lạy ông thánh Toma tông đồ bà thánh Catarina lợi các thánh tử đạo Việt Nam sư na qua chốn đau sầu sầu xin vì tâm nghiệp đức nữ đồng trinh mà chúa giơ tay gặp các lửa hồng lung nô vô cùng đơn đau nhân danh cha và con và thánh thần amen xin mời đội bế quan đời con đã dâng cho ngài Chọn đời con bước theo chân ngài Con muốn Chúa ở đâu Thì cho con ở đó Để chọn đời con dâng làm hy tế Để chọn niềm vui trong Chúa muôn đời Lạy điều mà con khấn xin đêm ngày điều mà con thiết tha van nài con muốn chúa ở đâu thì cho con ở đó vì niềm hạnh phúc con là nơi chúa là chốn nghỉ an trong chúa muôn đời nơi ngài con đặt hy vọng nơi ngài con dâng xác hồn lạy thiên chúa đấng cứu độ con lạy thiên chúa đấng cứu độ con xót thương muôn vàng phận bầy tôi biết bao lỗi lầm xin chớ chấp tội con nào ai luôn đứng vững giờ ngài gọi con xa lìa nhân thế giờ ngài gọi con đến trước nhan ngài con đặt hy vọng nơi ngài con dâng xác hồn lạy thiên chúa đấng cứu độ con lạy thiên chúa đấng cứu độ con nơi ngài con đặt hy vọng nơi ngài con dâng xác hồn lạy thiên chúa đấng cứu độ con lạy thiên chúa đấng cứu độ con lạy chúa trọn đời con đã dâng cho ngài trọn đời con bước theo chân ngài con muốn chúa ở đâu thì cho con ở đó để chọn đời con dâng làm hy tế để chọn niềm vui trong Chúa muôn đời con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó để chọn đời con dâng làm hy tế để chọn niềm vui trong Chúa thì cho con ở đó để chọn đời con dâng làm hy tế để chọn niềm vui trong chúa còn phải là ở chung và quý ông bà anh chị em trong niềm tin cậy nơi Đức Kitô phục sinh chúng ta cử hành lễ an táng cho cụ bà Maria Trần Thị Cung là hội viên các đồng hành công giáo là phu nhân của ông Nguyễn Sùng mất năm 2007 thân mẫu của ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Hội bộ Hội đồng Giáo sư Hòa Lương, Đồng Vũ Nam, trường Uria, Phú Thọ, hai của Dung Marie Hạc, Phú Thọ, Hà Nam, thân mẫu của ông Nguyễn Văn Hòa, trưởng khu Philippe và cái tuyên thân mẫu của ông cố Nguyễn Thế Hùng là thủ quỹ của đồng giáo sư Thánh siêu bỏ gốc và ông cố tân phụ của cha Nguyễn Quốc Bảo trong lúc số bà của Maria đi về với Chúa vào lúc 11 giờ đêm thứ ba 6 tháng sáu tuổi thọ 94 tuổi trong sự tiếc thương không những của họ Trần Quyền mà còn biết bao nhiêu tình thương xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót trong bà Maria của Vinh Phúc xin Thánh Tâm Chúa Giêsu an một tăng gia xin cộng đoàn của đi cùng nguyện đang xin lễ chúng ta hãy nhìn nhận ăn năn sám hối mỗi tội xin chúa thương tôi thua Chúng con cầu xin nhờ Giêsu Kitô con Chúa là Thiên chúng con nguyện sống hiện truyền cùng Chúa trong sơ nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn do anh khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ đã đến giờ con người được tôn vinh quả thật quả thật thầy nói với các con nếu hạt lúa hiểu được xuống đất mà không chết đi thì chỉ trơ trọi một mình nhưng nếu chết đi thì à, xin nhiều bông hạt ai yêu sự sống mình thì sẽ mất và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời ai phụng sự thầy hãy theo thầy và thầy ở đâu thì những người phụng sự thầy cũng sẽ ở đó ai phụng sự thầy cha sẽ tôn vinh người ấy bây giờ tâm hồn thầy sao sự biết nói gì lạy cha xin cứu con khỏi giờ này nhưng chính vì giờ này mà con đã đến lạy cha xin hãy tôn vinh danh cha lúc đó từ trời và tiếng phán rằng ta đã tôn vinh danh ta và ta còn tôn vinh danh ta nữa đó Lord. cụ bà mình chung vào ngày 16 tháng 6 giữa tháng Thánh Tâm và an táng hôm nay 19 tháng 6 đúng là ngày lễ trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu và cũng là ngày thứ sáu kính lòng thương xót của Thiên Chúa thật là ý nghĩa hiểm màu để cụ bà đắm mình trong tình thương của Chúa. Hôm nay còn là ngày kỷ niệm 30 năm tuyên thánh 117 vị tử đạo tại Việt Nam thật là thích hợp để cầu xin lúc cuối lễ xin các thiên thần dẫn đưa Catalina vào thiên đàng khi tới nơi xin các thánh tử đạo đón tiếp và đưa Catalina vào thành thánh Jerusalem không còn gì đáng ý nghĩa hơn đối với cụ bà Catalina hôm nay cụ bà chút thương đặc biệt với trưởng thọ 94 tuổi như cây cao bóng cả đã trở che nắng mưa cho con cháu đông đảo nay <clears throat> cây năng đại thụ hay là cổ thụ đã ngã xuống không phải đưa mình chính là an thoại gia đình họ Nguyễn Trần có tất cả 47 thành viên như sau bảy người con trong đó là năm trai và hai gái cùng với con dâu và con rể 12 cháu nội với ba chất nội 11 cháu ngoại với 7 chất ngoại quản một đại gia đình gia đình hạnh phúc như vậy bà Carolina xứng đáng được sách quân quan khen ngợi rằng là tuổi già đáng kính trọng vì sống đạo đức tươi sáng nay được sang lan trước tôn nhang thánh phaolô từng nói sống khi tôi chết là một mối lời rồi thánh Gioan xác nhận trong sách Khải Huyền chết trong tay Chúa được thể hiện việc lành phúc đức theo bên suốt đời thật là một cái chết có ý nghĩa như À, hạt lúa chết đi tốt đi để sinh nhiều công hạt điều đó cũng thích hợp với cách nói của người Việt Nam che giả mang bóng trang này cũng là đại gia bằng bằng có chịu học không hay là có muốn học không về mặt thiên nhiên cũng đúng như thế mong rằng sẽ có nhiều người có những trong sống họ và trong cộng đoàn dân Chúa biết thế chân của bà Catalina để vươn lên làm việc trong vườn nho của Chúa. Vươn lên là tông đồ sáu dân làm chứng nhân cho tình thương của Chúa. Chúng ta không cần khiêu nại của Chúa về sự ra đi bình an của, bà Catalina vì cũng đã quá cùng quẩn. Trái lại, gia đình phải cảm tạ Chúa là ban cho dòng họ một người bà, một người mẹ thật tuyệt vời. Amen. mà trên chúng đồ để tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng cầu cần trước đôi nhân và phụng sự Chúa chúng con tha thiết lại xin thứ cho chúng con khi thông phần mình và ngọc đức khi tôn được quý tụ đến một nhờ Chúa thánh thần lạy Chúa xin nhân hộ thánh Chúa đang nóng khắp hoàn cầu để kiện toàn hộ thánh cho đức minh cùng với đức giáo hoàng Francisco đức tổng thống Lucy Luis và toàn thể giáo sĩ xin nhớ đến tôi tới Chúa là cụ bà Catalina Trần Thị Thục mà hôm nay chúng con gửi hành lễ an táng trên chúng con đang đang nghĩ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người là việc các tổ tiên ông bà cha mẹ bản thân và biết chúng con đi trở trong tình vương của Chúa xin thuyết này được vào thờ ánh sáng tôn nhà Chúa Chúng con hãy xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng tận sự sống đời đời. Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa Thánh Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ đã thành công độ toàn thể các thánh đã sống trong lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài Chúa có được ca ngợi và tôn vinh Chúa Giêsu Kitô con Chúa. Trinh người với người và trong người sẽ sự bảo quan định Chúa Đất Cha toàn năng trong sâu nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. con ông đời đi vào hồng phúc ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô thân cứu độ chúng con. Vì vô quyền, vì lực và vinh quang và của Chúa đến muôn đời. Và Chúa chúng ta nói với các tông đồ rằng để lại bình cho các con, để ban bình an của Thầy cho các con. Xin được chấp độ chúng con nhưng xin nhìn đến tim của Thánh Chúa xin gọi thương ban cho hội thánh được bình an và nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sông và nhật trì muôn đời. Amen. Của Chúa ở cùng anh chị em. Amen. bài xin Chúa cho tôi tới Chúa là của bà Katarina Trần Thị Thung hôm nay đã được gọi đến khi đã được thanh tẩy nhờ đi lễ này và được giải thoát khỏi tội lỗi sẽ được hưởng niềm hoan lạc phục sinh muôn đời chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con kính mời cha chủ tế và cộng đoàn an hòa đại diện nhà hiếu có lời cảm ơn cha phó cha linh giám Korea cha thùy cha lời quý cha và quý sơ kính thưa ban của vụ hội đồng giáo sư ban điều hành các cô quý đoàn thể các bà mẹ công giáo Leo Maria gia đình Thạch Hà Thánh Tâm con Đức Mẹ thiếu nhi Thánh Thể ban lễ sinh Melania thiện nguyện sạch đẹp lòng chúa thương xót tổng giáo phận sài gòn giáo sứ chồng ba năm mươi ban hát cộng đồng ca đoàn khối ba khối bốn quý công ty quý ban ngành chính quyền các cấp quý thanh bằng quý thuộc và con đồ ngoại gần xa quý thông gia đồ mai giám khúc công thọ cha chánh chữ và ban quần cổ giáo khu Don Bautista và các đoàn thể giáo xứ Thánh Giuse bỏ Vấp. Sau một buổi chiều mưa tầm tã, lúc 23 giờ ngày 16 tháng 6 năm này, năm 2020, mẹ con đã ra đi, không bao giờ trở lại. Cây đại trong lúc đau buồn quý cha quý sơ và quý vị đã dành cho gia đình chúng con một món quà quý giá đó là những tấm lòng đồng cảm chia sẻ động viên trong lời cầu nguyện và chia buồn chúng con xin hết lòng cảm tạ và chia ơn trong lúc tăng gia đối đối có điều chi sơ sót xin quý cha và quý vị nhiệt tình tha thứ ta cha chúng con xin cúi đầu hoái tạ anh chị em thân mến trước lúc chia tay chúng ta cùng nhau chào người thân của chúng ta là cụ bà Katarina Trần Thị Thu Churchill lời từ việc mà chúng ta nói lên là quên đây diễn tả được lòng yêu mến xa sự thật nỗi đau buồn và tăng thêm niềm cậy trông của chúng ta vì chân hôm nay chúng ta sẽ vui mừng gặp lại cụ bà Katarina trong thành Tân Bắc nơi mà tình yêu của Chúa Kitô đến chiến thắng mọi sự sẽ vĩnh viễn thắng chính sự chết. chết để xóa tội.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 chưa chế chưa bỏ đời chúng con nguyện trong cơn gian nào thiếu hôn nơi nơi đồng trên hiến vinh sang lang lấy ra thân trái tim đức chúa giêsu lấy trái tim của thân người con ra thân được bà maria lấy ông thân yêu xe là ban thân sa đức bà maria cho đời đồng trinh